Xin chào các bạn. Càng ngày, trên mạng xã hội càng dần dần những vật phẩm phong linh, mắc từ Thái Lan hay Tây Tạng, nhưng hàng lại nhập từ Trung Quốc về. Cùng với làn sóng ấy, cũng xuất hiện cả dòng vật phẩm phong thủy nhẫn bát nhã tâm kinh. Chiếc nhẫn này có giá trị lên đến gần cả triệu bạc nhưng người mua hầu như vẫn chưa biết nhiều bí mật về nó. Bát nhã tâm kinh là kinh thuộc đạo Phật Đại Thừa. Đây là bài kinh được cô đặc, tinh túy, kinh điển nhất trong Phật giáo Bài kinh đấy dù được khắc ở đâu thì cũng sẽ phát huy được tác dụng của mình, làm cho người đeo được bình an, tâm tịnh, xua trừ ma quỷ, tà khí. Đặc biệt hơn, chữ vạn được khắc trên nhẫn bát nhã, tượng trưng cho công đức vô lượng, an lành, phúc lộc và thịnh vượng vô biên. Quay trở về nhẫn bát nhã tâm kinh, dòng nhẫn này có phải được nhập từ Trung Quốc hay không? Mình xin chia sẻ thật lòng. Là nhẫn này ở Trung Quốc không ai bán, nếu có thì đó là hàng giả. Nhẫn tâm kinh bát nhã Xuất phát thật sự của nó là từ Tây Tạng. Tùy theo nguyện vọng của người mua mà nhẫn được khai quang tại Thái Lan. Mọi người cũng biết, Thái Lan là vùng đất linh thiêng xưa giờ. Ở đây chơi bùa cũng nhiều, mà vật phẩm tâm linh thuộc Phật giáo cũng nhiều. Trăm người làm ăn buôn bán, kinh doanh, cũng phải có 50 người qua Thái Lan thỉnh bùa chú thủ thân. Để mong cầu gặp may mắn, buôn may bán đắt. Nhẫn bát nhã tâm kinh bạn thấy bán tràn lan trên mạng, là đều là nhẫn thỉnh từ Thái Lan về. Nhưng có một số cơ sở bán thì đã đem nhận đi trì chú, còn một số nơi khác thì không, người ta bán cũng đem về bán cho vui. Mà không hiểu được cái công dụng trì chú kích hoạt, bài kinh bát nhã, thì sao mà hiệu nghiệm được. Thế nên, có người hỏi, sao tôi mua nhận đeo lâu rồi, mà không thấy hiệu nghiệm gì hết vậy? Là do chưa được trì chú. Cũng từ đó, mà đâm ra có tin đồn, nhận bát nhã tâm kinh là trò lừa đảo. Gạt tiền, một vài tác dụng thật sự mà nhẫn bát nhã tâm kinh có được, đem lại an lành, phúc lộc và thịnh vượng cho người đeo. Đi đường thấy bình an, ngủ ngon, ngủ không giật mình, ăn nên làm ra, không bị tiểu nhân quấy phá. Nếu bạn muốn sở hữu một chiếc nhẫn bát nhã tâm kinh, hãy nhấp vào đường dẫn ở phần mô tả phía dưới để truy cập đến trang đặt hàng của nhà bán hàng. Tại trang web đặt hàng nhẫn bát nhã tâm kinh, bạn tìm đến phần đăng ký mua hàng và điền đầy đủ thông tin cá nhân bao gồm họ tên và số điện thoại, địa chỉ sau đó ấn nút mua hàng ngay. Vậy là xong, lúc này bạn chỉ cần chú ý điện thoại, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn cụ thể cho bạn về nhận bát nhã tâm kinh, cũng như hình thức trì chú bạn mong muốn. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãy vào đường dẫn trong phần mô tả bên dưới. Hãy đăng ký kênh Lóc Cuộc Sống để theo dõi và xem được nhiều video hữu ích hơn nhé. Chúc bạn may mắn và thành công trong cuộc sống. Thân ái!